À, vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu Và đây là Minh Dũng Bồ Câu thưa các bạn Thì hôm nay à, <laughs> à trại Bồ Câu Minh Dũng sẽ tiếp tục gửi đến à, các bà con những cái clip đúng không anh? À, thì à, thời gian vừa qua thì à, thì à, Nông Dân Làm Giàu đã nhận được à, khá là nhiều những cái, à, cái bình luận của các bạn Cũng như là nhiều người thì à, à, gọi điện cho Nông Dân Làm Giàu à, về cái à, làm những cái clip mới Và đặc biệt họ quan tâm đến là giống Bồ Câu Titan Thái siêu thịt đúng không anh Dũng? Dạ, đúng thì uh, hôm nay thì ở trại mình đã nhập uh, một số cơ số ờ, những cái loại giống uh, từ Thái Lan về đúng không? Thì hôm nay bây giờ anh có thể chia sẻ với mọi người về cái loại giống này nhá. À, xin chào bà con. Đây là giống bồ câu Titan uh, siêu thịt mới mới vừa nhập về hai hôm. Hôm nay uh, giới thiệu cho bà con coi uh, uh, nhập về tới uh, 10.000 cặp nữa. Nhưng mà những cái chỗ này là bà con người ta lại đặt mình hôm nay mình đem lên đây mình coi đẻ rồi mình mới giao cho bà con đó, hôm nay hướng dẫn cho ờ, bà con và chỉ con một câu ờ, đi ra siêu mình À, và ngay bây giờ thì ờ, chắc anh em mình sẽ dẫn mọi người đi xem một vòng quanh trại để xem 10.000 cặp của mình như thế nào nhé. Rồi. Đây, đây là những cặp bồ câu ti đan thái vừa mới được nhập về các bạn nhé. Nhìn chúng rất là khỏe các bạn Thì à, không biết là những cái à, cặp bồ câu này thì tầm được bao nhiêu à, tháng tuổi rồi anh? Tất cả này là được 7 tháng hết Bồ câu đang rất hộp à, có, có những con cũ nó còn lại nè à, có, có những con cũ là không là đang nuôi ba à, à, con mà mười mười mấy mười hai ngàn tuổi mà, mà trọng lượng của nó mà 5 đến 6 lạng Con này là bao nhiêu ngày tuổi rồi anh? 12 ngày tuổi là 5 lạng rồi À 22 ngày tuổi là mình bán được À cái cái à, cái con 12 ngày tuổi này thì à, cũng là giống Thái luôn đúng không anh? Thái. À bây bây giờ anh có thể um, chia sẻ một số thông tin coi như cái cách phân biệt về cái loại bồ câu ra ràng này mà chuyên của Thái không? Đây. Thì nó có đặc điểm như nào nhỉ? À, chim ra ràng Thái này á là nó mình nó dài à. này ức ức nó liền nè nó to đó. Nó, nó không phải mà giống một câu pháp lai này một câu là một câu siêu thịt một con bố mẹ bố mẹ rất nhỏ nha chứ không phải là lớn khủng khiếp đâu bố mẹ rất nhỏ nhưng mà ăn rất ít đúc ba con ba con tới bốn con để ờ, chỉ bà con nuôi bốn con cho con ba con ba con hết À đây này thì uh, anh có thể chia sẻ thêm là cái uh, thời gian vừa qua thì nhiều người băn khoăn về cái việc ở trại mình ấy uh, nuôi cái loại uh, titan thái siêu thịt và mình ghép 3 đến 4 uh, con uh, cùng nuôi cùng một lúc á thì nhiều người họ uh, phản ánh là cái uh, uh, thực ra đó là nuôi 3 đến 4 con uh, nhiều khi nuôi nó không tốt á nhưng mà ở trại Minh Dũng đảm bảo là với cái việc mà nuôi 3 đến 4 con rất là vô tư thì bây giờ anh có thể nói kỹ hơn cho mọi mọi người biết về cái à, cái à, cái, chất lượng của loại bồ câu Thái này không? Thứ nhất là quan trọng thức ăn. Quan trọng thức ăn nhất. Thức ăn á, là phải cho ăn đúng loại thức ăn. Là như là chia sẻ với tiếp trước rồi. Là coi như là cắm con cò lúa mạch lúa mạch ngâm à để mình nói cái lúa mạch ngâm cho bà con nghe nè cái lúa mạch ngâm đây là coi như là mình là ở ờ, ờ, đại bồ câu mà mình dũng mình là chỉ hàng ngang trại là là coi như là thức ăn ờ, lúa mạch là phải ngâm 24 tiếng rồi để thêm một thêm nữa sáng để ráo cho ăn là dừa nước mầm mỏng á cho ăn là lý do gì bồ câu không bệnh lý do gì là có men ở trong cái mầm đó nó bồ câu nó ăn á bồ câu con nó không chết sớm nó không có chết nhưng mà cho ăn như, như cho ăn cái mà ờ, không ngâm á là bồ câu nó dễ chết lắm tại sao mà mấy bạn nói ở trên thầy ờ, Bố ờ, facebook nói tại sao bồ câu em ba lớn vậy nó chết lý do gì cái bồ diều nó nó nhỏ xíu mà nó cho ăn quá chừng luôn đút vô nó không ngâm á nó nở mùi diều ra chết chứ không phải à, mùa câu bệnh hoạn gì hết lý do là ăn ờ, gạo không ngâm lúa không ngâm là đều chết hết dễ chết rồi ở trại mình áp dụng coi như là uh, ăn ngâm uh, mọc mầm có những con nó to hay không không chết ở đại này là luôn không bao giờ chết không thuốc gì hết con này khá là to đúng không anh đúng con này thì được bao nhiêu ngày tuổi anh nhỉ con này nó được 8 tháng tuổi 8 tháng tuổi ờ, đẻ đời đầu rồi tại nhập trực tiếp bên ờ, bên Thái về luôn mà tuy tam Thái siêu thịt luôn đúng không siêu anh? thịt nè đó này đây mọi người có thể cận hình ảnh cho mọi người nhìn thấy rõ hơn này đây là ti tam Thái siêu thịt đây, nhé coi này. Ờ, bà con coi này. đây mọi người có thể à, thấy rõ này ở trại Minh Dũng là áp dụng nuôi ba con cùng một lúc này mình nuôi mình không có cầu kỳ mà mình không có ờ, áp dụng mô hình tiên tiến gì hết anh ơi ờ, những cái ba con này là được bao nhiêu ngày tuổi anh à, ờ, 13 ngày tuổi à 13 ngày tuổi là trọng lượng là một con nó nó, nó nặng là phải 4 đến 5 lạng nè coi đây, đây. đây ba à, tại vì á tại em cũng à, tiếp nhận được một số thông tin đấy thì à, đúng là cái loại bồ câu titan thái siêu thịt này là cái giống mới đúng không thì à, nhiều người á đặc biệt là những cái hộ mà gia đình đặc biệt ở khu vực à, phía bắc ấy thì họ không có biết đến cái loại bồ câu này và khi mà à, kênh nông dân làm giàu của anh em mình ấy thì post lên thì họ bảo là cái loại này thực ra chỉ là loại phát thôi phát titan thì à, bây giờ là trại Minh Dũng của mình sẽ nói rõ cho các bạn biết là cái loại giống này này nó nó như thế nào hay không cái à, nói tới bồ câu là người ta nói bồ câu pháp hoặc lai pháp chúng ta không bao giờ biết được cái cái giống bồ câu gì ở hiện giờ là hiện giờ là trên thế giới này có 8 loại bồ câu thứ nhất là cái thứ nhất là bồ câu pháp là một pháp lai của mình là ở đây là cái con nó rất là dở thịt nó đen rồi con pháp trắng trắng là kia pháp à tôi đâu biết đâu đó là bồ câu này là bồ câu titan là coi như là đầu tiên nhất là ở ờ, của ờ, Thái Lan những cái giống bồ câu titan này ở tỉnh Phuket của ờ, Thái Lan là nuôi cái này à, các bạn không tin thì hãy đến Chu Cạch của Thái Lan là người ừ, ta nuôi ờ, hàng dạng hàng triệu ờ, ở bên bệnh thì chính vì cái giống mới này thì nhiều người không biết nên à, mọi người à, đúng là cần phải cập nhật thông tin đúng anh về các loại giống mới này tại vì trước đó thì người ta nuôi bồ câu thì định hình trong đầu người ta đã đã là loại pháp rồi đúng không anh thì à, khi mà xuất hiện giống mới thì nhiều người họ vẫn đúng là họ vẫn chưa thích ứng được không ạ? Bây giờ à, cái à, toàn bộ là từ miền Trung miền Bắc là à, miền Bắc anh em mình đó là coi như là xuất phát từ Trung Quốc một trăm phần trăm là của Trung Quốc chứ không bao giờ mà của Thái nhưng mà của Trung Quốc lại đi mua của Thái à, hiện giờ là ai nói giống Việt Nam mà có lỗi tiêu tan là không có của Trung Quốc tất cả là đều Trung Quốc hết là mà Trung Quốc mà nó đem qua bên Việt Nam mình rồi á là một câu đó một câu con một câu nó bơm á tại bên Trung Quốc nó nuôi nó không có ờ, tự tự động mẹ đúc mà nó bơm thành thử ra về á nuôi được 50 50 là coi như 50 50 là nó bơm là mùa nhiều nó bị rách rồi ờ, về tới hai tháng rưỡi tới ba tháng là bắt đầu nó đau bệnh lý do là bên Trung Quốc nó nhập Thái Lan rồi bên đó nó xài không hết các tỉnh lân cận miền Bắc đều mua lại của Trung Quốc là mua lậu Trung Quốc đó nha chứ mình đang nói đó là, là không phải có giấy tờ như mình có giấy có giấy uh, uh, uh, chim cá cảnh để xuất ờ, ở nước ngoài về có nguồn gốc như mình thôi nha mình xin nói là ở Việt Nam mình có hai cái hai ờ, hai hai người có thể xuất được thôi ngoài Bắc với lại trong đây là mình à, nói chung là cái à, trại à, Minh Dũng Bờ Câu của mình á là khi mà người ta nhắc đến ở phía khu vực phía Nam nuôi chim bồ câu thì chắc chắn người ta sẽ phải nhắc đến trại bồ câu Minh Dũng đúng không anh? Mà bồ câu dục là ở trong miền Nam mình nó trong miền Nam mình không dám nói ngoài Bắc ngoài ngoài ngoài Bắc nhiều người người ta nuôi cũng có số lượng nhiều hơn mình và đồng thời có những người ta đi trước là mình không biết được là mình chỉ biết mình ở đây là nuôi năm 1998 là hôm nay là 21 ờ, năm là mình người đầu tiên trong miền Nam là nuôi công nghiệp đầu tiên là không có ai nữa là coi như là trong miền Nam mình giờ là có cái giống một câu uh, ờ, hai gạch này là của Titan nè đều của mình Dũng hết Dũng bán ra người ta gầy gầy gầy gầy gầy ra gầy gầy ra giờ chẳng có nhưng mà con nó không bằng cái đời đầu nó gầy ra là mấy chục đứa nữa cái cái cái cái tiếp rồi ở đây là mình từ người đầu tiên là đi tiên phong là một câu nuôi chuồng và nuôi công nghiệp Dạ. Thì à, nói chung là cái loại bồ câu Thái này à, khi mà à, tại vì nhiều người cũng băn khoăn về cái việc mà bồ câu mà nuôi quần thể với nuôi trong này á, trong lồng như anh em mình đang nuôi này thì à, clip trước thì anh em mình có từng nói đến cái việc mà nuôi quần thể rồi. Nhưng mà hôm nay riêng đối với cái loại bồ câu Thái này thì anh có thể à, phân tích kỹ hơn về cái việc mà khi mà mình nuôi trong lồng như này thì nó sẽ đạt hiệu quả à, năng suất như thế nào hay không? Nuôi quần thể là đạt chỉ được 60% thôi còn à, nuôi à, chuồng như vậy mình kiểm soát được thứ nhất là những con nào đẻ yếu là mình dạt nó đi còn mình nuôi quần thể là những con giả thể như những con mà nó không đạt trống nhiều à, nó ăn không là mình cho ăn biết mình mà là, tốn kém và mình không có lời còn ở đây là mình coi coi những con nào mà không ờ, không đạt loại liền đúng không những con nào không đạt thì mình loại liền đúng không đây chúng ta đã, à, có thể thấy là à, bồ câu ở trại Minh Dũng là được à, nuôi à, nhốt trong à, những chiếc lồng này các bạn nhé thì hiện tại thì kích cỡ một cái lồng như nào nhỉ à, hiện giờ à, lồng nuôi chim bồ câu ờ, là phải 50 50 cao 50 ngang 50 dọc 50 Đây, các bạn có thể theo dõi những chiếc lồng này Các loại bồ câu titan thái siêu thịt này thì à, ừ, đa số là người ta nuôi à, nhốt trong lồng này đúng không anh? Nuôi nhốt lồng đó Ở Thái Lan thì người ta có nuôi vậy không anh? Ở Thái Lan à, người ta nuôi hiện giờ là người ta nuôi cũng như vậy Nhưng mà người ta nuôi kỹ thuật cao hơn mình chút xíu nữa Là người ta nuôi mình cũng đang học hỏi bên Thái Lan về là mình nuôi là một con trống hai con mái à, hiện giờ mình nuôi à, 10.000 cặp để vậy nó cho nó đẻ ra đẻ trứng ra mình áp xong nó nở ra là mình cho những con khác nuôi hộ ở bên Thái Lan người ta nuôi như vậy à, tại vì à, những cái nước mà người ta đi đầu người ta nuôi trước á thì người ta sẽ có những cái phương pháp hoặc là kỹ thuật nó tốt hơn đúng không anh thì ở ờ, trại mình thì ờ, chắc là những tháng ờ, sắp tới thì trại mình những bồ câu mình sẽ làm một clip về cái việc mà áp dụng thử nuôi à, và một con trống hai con mái đúng không anh? Được. Dạ. Mình đang mình đang thí nghiệm rồi, thí nghiệm một năm rồi. Mình đang nuôi dưới trại lớn của mình ở dưới Long An. mình thêm một năm nữa mình ra mới công bố cho bà con được biết hết là nuôi như thế nào để cho nó đạt 120% chứ không phải như 80% trăm bây giờ phải đạt 120% 100 cặp phải lời ít nhất là phải 8 triệu cho một tháng à trung bình hiện tại thì 100 cặp là mình lời khoảng bao nhiêu anh Dũng nhỉ nếu mà mình áp dụng ờ, bình thường ờ, như thế này là coi như là đẻ ra con nào mà đẻ không ờ, ấp thì mình cho vô máy rồi đem ra cho con khác nuôi á hiện giờ là mình là một bình quân là từ 52 ngàn một con là 104 ngàn một đôi là trừ chi phí hết rồi một tháng nó 100 cặp nó là 160 à, con là nó lời chi phí hết rồi cũng là phải lời từ 5 đến 7 triệu cho 100 cặp Ờ, nói chung là đối với những cái người nông dân mà họ khởi nghiệp á thì số tiền mà 5 đến 7 triệu một tháng á, đúng là một số tiền đáng mơ ước đối với nhiều người đấy nhưng mà đối với những cái hộ mà họ đã quyết tâm mà khởi nghiệp bằng bồ câu á thì không phải à, theo mình nghĩ là không phải chỉ 100 cặp đâu các bạn ạ họ có thể nuôi khoảng vài trăm cặp đến cả ngàn cặp thì các bạn có thử nghĩ là một cứ 100 cặp mình lời khoảng từ 5 đến 7 triệu thì mình cứ nhân lên cái, cái cấp độ nhân nữa thôi à, ngoài ra còn cái việc là bạn có thể à, à, lập nhà hàng các bạn à, chế biến món ăn các bạn bán thì nói chung là cái, cái kinh tế các bạn sẽ phát triển đấy đúng không anh đúng ờ, à, như đầu tiên bây giờ mình có hai cái đó là ba cái ừ. mình đang mở một cái khách sạn kiếm ờ, luôn nhà hàng tiệc cưới rồi là coi như là ờ, mình chủ yếu là bán đồ sống hết ừ. à, ở đây là nhà hàng sạn là, là bán đồ sống bồ câu sống heo sống vịt sống gà sống rồi tất cả đều sống hết à, à. chủ yếu là chim bồ câu chim bồ câu bán có 10 món ăn à, do chính tay anh Dũng chế biến ra của câu tìm nè của câu quay nè của câu roti nè của câu roti của câu nướng của câu uh, ờ, ờ, hàm bất nhiễm của câu uh, ờ, tìm bắt rồi uh, một câu uh, nướng bội vân vân vân một câu nói về một câu nhiều chứ là nói về tới một câu là bổ nhất hết nhất để cho người gầy hoặc người bệnh người ta người ta bổ nhất à, dạ vâng thì à, nói chung là nhắc đến à, các loại thức ăn thực phẩm mà thì người ta nghĩ ngay đến bồ câu là rất là bổ đúng không và ngoài ra thì khi mà nhắc đến bồ câu ti tan thái siêu thịt thì người ta sẽ nghĩ ngay đến trà bồ câu mình dung à vâng thì à, cái clip này thì mình cũng xin dừng ở đây các bạn nhé thì nếu các bạn mà có quan tâm hoặc đến những cái thông tin mà cũng như là chia sẻ về cái việc mà à, những cái thông tin mà ở trại mình chia sẻ và đặc biệt là những cái um, chương trình mà trại mình lập ra để cho những cái người có thể khó khăn ấy, thì bạn các bạn có thể uh, đăng ký kênh này subscribe kênh này rồi có gì uh, nếu cái clip này cảm thấy bổ ích thì các bạn cho mình một like nhá thì uh, clip này thì mình cũng xin dừng nhá hẹn bà con 15 tháng 7 hàng năm hãy đến trại bùi công Dũng tặng miễn phí chiên bùi con nha mình không lấy tiền mình chỉ tặng tình xin chào mọi À, xin chào mọi người nhé